Chào tất cả anh em nhé Thì ờ, cái video ngày hôm nay tôi cũng sẽ chia sẻ cho anh em cách chơi, cách đánh bầu cua tôm cá luôn thắng bằng cái bộ đồ chơi bầu cua bịp mới nhất và hiệu quả nhất hiện nay thì ờ, hoàn toàn là không tăng tích đó thì đây là cái nón ờ, quét báo dung bầu cua và cái cái miếng dán bầu cua không tang thì hai cái bộ đồ chơi này nó đi cùng với nhau anh em nhé nó cũng sẽ giúp cho anh em đi chơi bầu cua anh em đi đánh bầu cua bịp rất là hiệu quả luôn thì cũng rất là nhiều anh em đã chơi và đã sử dụng cái bộ đồ chơi này và anh em cũng thấy được cái độ hiệu quả và cái chính xác của nó mang lại cho anh em như thế nào rồi đó thì còn những anh em nào mà chưa chơi chưa sử dụng hay là anh em nào mà đang muốn biết thêm về cái bộ đồ chơi này thì anh em cứ xem hết cái clip này rồi anh em hãy cảm nhận anh em nhé thì chỉ cần anh em đi chơi bầu cua anh em đi đánh bầu cua anh em chạm được tay vào cái hột bầu cua của người ta là anh em đã giành cái phần thắng trong tay rồi anh em nhé hoặc là sân chơi của anh em thì anh em cứ đặt hột của bên tôi tôi sẽ làm cái cảm ứng vào cái hột bầu cua đó, anh em sẽ về chỉ cần sẵn mang về đi chơi bầu cua đó thì đây cái đầu tiên đây anh em thấy không thì uh, đây là cái chấm cảm ứng miếng dán à, đây cái miếng dán bầu cua không tan anh em nhé nó rất bé luôn đúng không anh em nó bé nó rất là bé luôn đó thì uh, chỉ cần anh em để cái uh, miếng dán bầu cua không tan này lên ngón tay của anh em và anh em chạm được tay vào cái hột bầu cua của người ta mà anh em đã cầm được à, à, anh em đã nắm được cái phần thắng trong tay rồi đó thì à, còn cái nón còn cái nón này để làm gì thì đây tôi sẽ nói luôn đó thì cái nón đây là cái nón bình thường mà tôi nhưng mà tôi đã cải trang tôi đã làm cái máy quét cũng như là cái máy báo dung ở trong cái nón này cho anh em nhé thì chỉ cần là anh em đi chơi anh em đội cái nón này lên và cái máy này, cái nó này nó sẽ báo dung rất chuẩn cho anh em nhá thì đây đây tôi sẽ mở lên này đây là cái hộp bầu cua mà tôi đã dán cái miếng dán bầu cua không ta vào trong cái à, hộp bầu cua này rồi và tôi đã dán vào cái mặt cua anh em nhé đó tôi đã dán vào mặt cua này rồi anh em thấy không ạ anh em nhìn này anh em nhìn kỹ cũng vậy thôi anh em hoàn toàn là không thấy đúng không anh em đó đó bảo cái um, bộ bầu cua này thì đặc biệt là khi anh em chơi á thì anh em chỉ à, dán vào một mặt thôi anh em nhé anh em dán vào mặt mặt cua thì anh em chỉ dán vào mặt cua thôi khi nào về mặt cua thì cái nón quét này nón báo dung này nó, ờ, nón quét bầu cua này nó sẽ báo dung cho anh em biết là chắc chắn chén đó nó sẽ về mặt cua nhá thì ờ, các mặt mặt nào nó cũng vậy thôi là chỉ cần là anh em chạm vào mặt nào thì nó sẽ khi mặt đó về thì máy sẽ báo rung cho anh em nhá đó thì đây đây là cái cách chơi rất là hiệu quả luôn anh em nhá vâng thì anh em cứ ờ, xem ờ, vài chén đây tôi sẽ lắc cho anh em vài chén vâng để cho anh em xem và cảm nhận cái bộ đồ chơi này nó có nó có hiệu quả và chuẩn xác như tôi nói hay không nhá đó thì đây là cái chấm mà tôi ờ, mang ra để cho anh em xem còn cái ờ, bột, cái hột bột cua này tôi đã làm vào trong mặt cua rồi thì đây thì tôi cũng xin phép anh em tôi sẽ đội cái nó này lên đó tôi sẽ đội cái nó này lên và tôi ờ, cảm nhận tôi sẽ báo cho anh em là những chén nào nó về mặt cua và không về mặt cua anh em nhá đây thì khi nào mà anh em mua hàng bên tôi hoặc là anh em ờ, sử dụng cái ờ, bộ đồ chơi bầu cua cảm ứng này thì bên tôi cũng sẽ chia sẻ cho anh em và chỉ cho anh em kỹ hơn và chi tiết hơn anh em nhé thì đây tôi sẽ cho anh em xem được đây tôi sẽ lắp cho anh em vài chén vài tiếng bột cua để cho anh em ờ, xem về cái độ hiệu quả của nó mang lại cho anh em nhé đây tôi sẽ lắp luôn ạ Đó, thì cái chén này máy không báo dung anh em nhé không báo dung là nó sẽ không về mặt cua rồi không về mặt cua thì anh em nên đánh vào mặt khác đó anh em kết mặt nào anh em đánh mặt đó không thì anh em bỏ chén này đây tôi mở luôn cho anh em này đây, tôi, tôi sẽ... đúng không anh em hai bầu và một cá không có cua anh em nhé tiếp tục ạ cho này máy báo dung này anh em báo dung là chắc chắn về mặt cua nhá mặt cua tôi đặt hết tiền vào mặt cua này đúng không anh em có cua này một cua một lai và một cá anh em nhé rất chính xác luôn tiếp tục ạ à. thì cái máy báo dung bọc cua thì nó vẫn báo cho tôi biết chén này vẫn về mặt cua anh em này đó thì à, đúng không nha một cá một gà và một cua rất hiệu quả vân Đó. tiếp tục này Đó. thì cái chén này mày vẫn báo dung này anh em có lẽ là hôm nay tôi hiên hay sao mà nên cua liên tục <laughs> đi đánh và gặp như thế này thì anh em thắng suốt đúng không ạ đó một gà một cua và một bầu vẫn vẫn còn cua vâng. Dạ vâng thì chén này thì máy lại không báo dung rồi không báo dung thì anh em à, bỏ chén này anh em nhá thì tôi khuyên anh em bỏ chén này đó đúng không anh em một bầu một gà và một nai không có cua đó thì tôi sẽ lắc chén quấy cho anh em này chén này máy vẫn không báo dung thì à, anh em đánh vào mặt khác nhưng mà đánh nhẹ tiền thôi ít tiền thôi anh em đánh gọi là có cho nó có cây nhá nó ba con gà đó, anh em thấy không đó thì uh, vừa rồi tôi cũng chỉ nát cho anh em vài chén thôi đó thì anh em xem được cái độ hiệu quả của nó mang lại rất là chuẩn xác luôn đúng không anh em đó thì uh, cứ về mặt cua là máy sẽ báo dung và không có mặt cua là máy không báo dung anh em nhé đó thì anh em yên tâm đây là cái bộ đồ chơi hoàn toàn là không tăng tích và cái độ hiệu quả của nó mang lại thì anh em cũng thấy rồi đó thì anh em xem bộ đồ chơi này nó có phù hợp với các sân chơi bầu cua của anh em hay không hay là có phù hợp với có phù hợp để cho anh em đi chơi bầu cua anh em đi đánh bầu cua hay không nha thì anh em nào mà muốn muốn sở hữu hoặc là anh em còn những cái thắc mắc gì anh em chưa hiểu thì anh em cứ liên hệ cho tôi và số điện thoại đây cái số điện thoại tôi để luôn cho anh em này đó và anh em có thể là kết bạn Zalo bên tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em 24 trên 24 anh em nhé đó thì cái clip của tôi đến đây cũng là kết thúc rồi anh em nào mà thấy à, hay thì hãy cho tôi à, xin một like và một à, một chia sẻ anh em nhé thì tôi cũng chào tất cả anh em hẹn gặp lại anh em ở trong các clip sau